Rồi à, Chào tất cả mọi người Hôm nay Phước Sửu Và Phương Lê Hai tụi mình cùng uh, review đánh giá lại cho mọi người biết được cái tình hình bất động sản của đầu năm 2022 đó Nguyên Lê Đúng rồi anh Sửu à, Sau cái tình hình dịch Covid của Nguyên Lê Thì uh, gọi là những bất động sản nghỉ dưỡng đang có một cái đầu lưu rất là mạnh tại thị trường Việt Nam à, Với một cái tên nôm na là bất động sản chống dịch Oh, thì, uh, có thể rất là hay đúng rồi thì quyên lê chỉ có thể là nói ờ, sơ qua về cái thị trường bất động sản nó đang sôi động ở những cái tỉnh nào và những khu vực nào được không? À, à, bây giờ thì uh, Quyên Lê sẽ nói về ờ, bất động sản của tỉnh Sài Gòn trước nha. Ừ. Thì hiện tại thì uh, khi mà dịch xong á thì các nhà đầu tư đang đổ đường về khu vực uh, phía đông của Sài Gòn như là Long Thành hay Đồng Nai. À, Long Thành thì có một cái một cái gọi là hạ tầng cái là sân bay Long Thành nên nhà đầu tư về đó rất là nhiều và hiện tại đang đón đầu cái sân bay còn à, về à, có một cái hòn đảo ở gần Sài Gòn đó là cái hòn đảo Thu Vân Bay thì khi mà dịch xong á, thì khách hàng từ nước ngoài này Việt Kiều hay là à, những cái khách hàng mà thậm chí là cả người Tây luôn người châu Âu luôn là người ta cũng quan tâm cái, cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng Wow, tuyệt vời. À. Nói về bất động sản nghỉ dưỡng thì Phước Sửu không thể nhắc đến những cái hòn đảo và những cái nơi gọi là có vùng biển bờ biển đẹp không Quy Lê. tại Quy Lê có thể điểm qua một vài cái hòn đảo mà gọi là bất động sản à, nghỉ dưỡng mà đang thu hút khách du lịch và khách nước ngoài đầu tư và cả khách trong nước à, thời điểm gần đây được không? Hiện tại thì à, bất động sản Việt Nam có những cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng rất là chú ý và có thể nói là Phú Quốc là một cái điểm đón mà nhà đầu tư hay là những cái khách hàng nước ngoài người ta đang rất là quan tâm và thống kê gần đây nhất thì tuyên thấy đó là một ngày thì ờ, đắt tính ra là có khoảng 60 chuyến bay đến Phú Quốc 60 ừ. chuyến bay đến Phú Quốc đúng rồi đúng rồi anh Tửu 60 chuyến bay thì anh Sự này đi cứ mỗi ngày là 60 chuyến bay thì cái lượng khách du lịch ở đấy rất là đông mới chỉ là trong nước thôi nha nếu mà nước ngoài mà còn có thể nhiều hơn nữa sau khi mở mở cửa du lịch rồi thông thương tất cả với lại là thế giới bên ngoài à, gọi là những cái nước láng giềng hoặc là những cái nước dạ. à, khu vực là trong thế giới thì cái tình hình bất động sản sẽ sôi động hơn Phú Quốc sẽ là một cái nơi điểm đến đầu tư rất là tốt thì uh, Lê và Phước Sửu sẽ điểm lại khoảng 7 cái lý do để cho quý anh chị lựa chọn ở à, bất động sản Phú Quốc làm sao cho nó phù hợp và à, đáng là một nơi để cho quý khách bỏ đồng tiền đáng đồng tiền bát gạo phải không? Đúng rồi anh Um, Quyên Lê ơi Nói đến Phú Quốc á, thì bây giờ mình nói đến cái vị trí á, Quyên Lê ha ừ. à, Vị trí của Phú Quốc là một cái vị, vị trí rất là đẹp Thì à, Quyên Lê à, à, suy nghĩ à, như thế nào về cái vị trí địa lý của Phú Quốc? À, với một cái vị trí này, Phú Quốc là cái hòn đảo lớn nhất tại Việt Nam anh Sùa wow. Vị trí của đảo Phú Quốc đó là trung tâm của Đông Nam Á và nằm trong vịnh Thái Lan trong và phía tây của Nam của Việt Nam. Wow, quá tuyệt vời. Đây Phú đúng rồi. Một cái đặc điểm nữa là Phú Quốc là cách thành phố Rạch Giá là chỉ là 120 km thôi. Đó và cách thành phố Hà Tiên là 45 km và gần với những láng giềng trong khu vực. À giờ là mình có thể là ngoài đi máy bay ra mình có thể đi tàu thuyền đến Phú Quốc được phải không? Đúng rồi. Quá <laughs> mình tuyệt vời. Đi bằng tàu. Đúng rồi. Qua đây rồi còn điều kiện à, tự nhiên thì sao à, quyên lê nó có ờ. cái gì à, thu hút à, khách du lịch hay là khách à, à, cho những cái à, nhà đầu tư à, trong và ngoài nước hay không đúng rồi với à, cái điều kiện tự nhiên thì à, vùng biển phú quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ à. Ví có biết không với tổng cái diện tích là 589 km vuông trời à. ơi thì à, chúng ta có thể nói là đảo phú quốc là lớn nhất và diện tích đó là 580 km ừ. ừ. Wow, với một cái diện tích rất là đẹp, khí hậu tự nhiên mát mẻ Mọi người nhìn thấy đó, là phía trước Phước Sửu và Quyên Lê là toàn bộ là biển với những cánh rừng là nguyên sinh đó phải không Quyên Lê? Đúng rồi, đúng Nó rồi. là nó tạo một cái không gian rất là thoáng mát và nó luôn luôn là là có những cái rừng tự nhiên mà không bao giờ à, khai phá được uh, UNESCO công nhận luôn phải không? Đúng. Nên là nó sẽ là có khí hậu à, thời tiết rất là tốt. Thì à, nói đến à, khi nãy là mình nói điều kiện tự nhiên thì bây giờ mình nói đến khí hậu đúng rồi cái cái yếu tố thứ ba mà chúng ta phải nhắc đến đó là khí hậu khí hậu của Phú Quốc thì nó sẽ chia thành là hai mùa đó là mùa mưa và mùa khô ừ. và nhiệt độ nhiệt độ trung bình trong năm thì chỉ có khoảng là 20 độ C thôi nên cái nhiệt độ này thì có cảm giác là rất là thoải mái Wow, tuyệt vời luôn Nếu như vậy là mình ra Phú Quốc mình nghỉ nghỉ dưỡng nè à, Mình tắm biển nè à, Mình xả stress Luôn luôn nó có khí hậu mát mẻ hơn những cái à, à, thành phố à, xung quanh phải không Và những cái tỉnh lân cận phải không rồi, à, thì à, nói đến à, Phú Quốc là nói đến một cái thành phố sắp tới, thành phố trong tương lai thì có những cái chính sách của nhà nước như thế nào đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc là phân lô bán nền như thế nào nó phù hợp à, với à, Phú Quốc hiện tại về Quyên Lê à, à, Phú Quốc là một cái hòn đảo gọi là đảo ngọc nên nhà nước hiện tại là đang rất là chú trọng và quan tâm đến cái điểm cái điểm du lịch này ừ. và hiện tại thì à, nhà nước ừ, được trang bị về sân bay này sân bay thông tiến này rồi là đây là sân bay gọi là sân bay quốc tế luôn không có chỉ riêng dành cho à, người Việt Nam không mà sẽ là à, dành cho những cái khách du lịch nước ngoài tới Wow, quá tuyệt vời Như vậy thì những cái chính sách tốt như vậy thì cơ sở hạ tầng này nó sẽ là đầu tư được bài bản nè à, ừ. mở rộng những con đường lớn và, và trở thành những cái dãy shop house ven biển như à, Phước Sửu và Quy Lê khi sáng có đi đó đây nè mọi người nhìn trên Laycam, mọi người có thể thấy được là cái những cái dãy shop house của Vingroup ha ừ. nó xây dựng rất là đẹp và bài bản luôn và giống như là đang đưa vào hoạt động mặc dù là chưa có khách nước ngoài vào và Nguyên Lê rất là đẹp phải không và được mua bán nhộn nhịp và rất là sang nó giống một cái phong cách rất đẹp đẹp đó là phong đúng cách địa trung hải đúng là phong cách địa trung hải dạ yeah, quá tuyệt vời nói như vậy thì mình sau khi mà mở cửa thì nói vấn đề đến vấn đề là kinh tế du lịch nó sẽ là một cái nguồn vốn cho thu nhập rất là mạnh cho phú quốc đúng rồi anh à, không có chỉ riêng à, phú quốc thôi nhưng có một cái là Hào Phú rất là một cái điểm mà gọi là tạo nền kinh tế tốt cho Việt Nam mình luôn. Wow, quá tuyệt vời. Thì à, nói đến Phú Quốc nó có nhiều cái ưu điểm như vậy thì nói đến cái mức độ thanh khoản. À, thì ừ. Phước Sửu cũng nói với mọi người đó khách hàng của Phước Sửu chỉ cần đi du lịch Phú Quốc với Phước Sửu thôi đi thăm những cái biển, những cái đảo, đi thăm những cái à, hòn này hòn kia mà người ta lại mua bất động sản thì cứ tưởng tượng những người đó mua bất động sản được thì những cái người nghĩ đến bất động sản nghỉ dưỡng thì họ sẽ mua nhiều hơn nên cái mức độ gọi là thanh khoản nó rất là nhanh nó quyên lên đúng rồi anh à, mà anh chịu biết sao không khi mà khách hàng tới du lịch tại đảo phú quốc này ừ. thực ra là vì sao người ta gọi là hòn ngọc biển đông à. đó thì ở đây thì có rất là nhiều à, có có những cái đường à, ven biển rất là đẹp và cái nước biển ở đây nó nó xanh gọi nó xanh ngọc luôn ừ, đúng rồi đó. thì nhìn lại thì nó nó cũng đẹp hơn là là, là biển của khu cảnh Thái Lan này à, à. anh Sủ có nghe đến à, à, đảo Bali của Indonesia chưa có có nghe qua đã từng đi đã từng đi một lần đảo Bali của Indonesia nhưng nhìn lại thì Quyên rất là thích cái cái, cái màu nước ở ở Trung Quốc luôn cái màu xanh ngọc và đảo Bali thì không có cái cái, cái màu như vậy Dạ, đó, đó là một cái điểm đặc biệt mà tôi cảm thấy là Quyên rất là thích ở Phú Quốc Wow, quá tuyệt vời à, Thì Phước Sửu và Quyên Lê đã điểm lại cho mọi người á, là à, bảy à, cái, à, cái yếu tố để đầu tư bất động sản tại Phú Quốc Thì à, quý anh chị mà quan tâm đến bất động sản Phú Quốc thì à, xin à, liên hệ với cái số hotline ở bên dưới à, Phước Sửu và Quyên Lê sẽ cung cấp trong quý anh chị đầy đủ cái à, thông tin và quý anh chị có thể là mua những cái shop house nè à, villa biệt thự nghỉ dưỡng nè hay là rất là nhiều loại hình condotel nè rất là nhiều của những cái tập đoàn cực kỳ lớn giống như là Vingroup nè à, những cái dự án lớn như là May Home nè Sun Group nè rất là nhiều thì bên um, à, nhóm và bên mình Phước Sự và Quyên Lê sẽ luôn luôn đồng hành và mua sản phẩm và luôn luôn cam kết hỗ trợ à, mua bán sang tên cho quý anh chị à, đồng hành lâu dài rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau